mẹ Maria nữ vương thiên đàng mẹ Maria tên người tỏa sáng nhân gian dẫn đưa muôn người tới miền bao la ngập tràn ánh sáng quyền năng nữ vương hòa bình người mang cho con ánh sáng niềm tin cuộc đời lời mẹ ngân dương vang vọng những thanh âm tiếng chuông nguyện cầu và những lời ca cất lên từ mẹ Maria nữ vương thiên đàng mẹ Maria tên người tỏa sáng nhân gian dẫn đưa muôn người tới miền bao la ngập tràn ánh sáng người mang cho con ánh sáng niềm tin cuộc đời lời mẹ ngân dung vang vọng những thanh âm tiếng chuông nguyện cầu và những lời ca cất lên từ kinh mân